Thầy và các con cùng thực hiện ví dụ 1 nhé. Ví dụ 1 này. <clears throat> thực hiện phép nhân. Câu A. Là việc nhân đa thức 2x trừ 3 với đa thức x cộng 1. Chúng ta thực hiện quy tắc nhân đa thức với đa thức. Thầy nhân 2x với cả đa thức x cộng 1 sẽ được 2x này nhân với x cộng 1. Thầy nhân trừ 3 với cả đa thức x cộng 1 sẽ được trừ 3 nhân với x cộng 1. Và đây chính là quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Thầy nhân ở bài trước học rồi, nhân 2x với từng hạng tử nhé. 2x nhân x là 2x mũ 2. 2x nhân 1 là cộng 2x. Trừ 3 nhân x là trừ 3x trừ 3 nhân 1 là trừ 3. Và sang bước 2, cộng các tích với nhau, bước này chính là bước thu gọn đa thức. 2x bình một bình thầy giữ nguyên. 2x trừ 3x là trừ x trừ 3, được chưa? Vậy thầy đã thực hiện xong phép tính nhân đa thức 2x trừ 3 với đa thức x cộng 1. Chúng ta cùng sang